tôi nói cho anh biết nha đã yêu á thì yêu cho đúng cách đừng có để thanh xuân của một người con gái phải chôn vùi vào những người đàn ông không xứng đáng nhau. cái gì của mình thì nó là của mình mà đã không phải rồi á anh có cố gắng níu kéo nó có thuộc về mình đâu ít thôi nhé không yêu vì từng chiều thương hay đứa đó đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại thì ra anh chơi tôi già anh chơi tôi xấu anh quên mất người phụ nữ đã từng tạo bên anh lúc mà anh khó khăn ra sao giờ anh hơi cái mới anh hơi cái đẹp con nhỏ nó trẻ trung hơn tôi xinh xắn hơn tôi nhưng mà anh quên mất là sau này rồi nó cũng sẽ già nó cũng sẽ xấu rồi nó sẽ không đẹp cho tôi anh hiểu không chẳng qua bây giờ anh chưa có tiền thôi sau này anh có tiền anh hứa anh sẽ lo cho em gấp trăm ngàn lần vậy chỉ cần anh là của em thì dù anh không có tiền em vẫn yêu anh người đàn ông bản lĩnh là một người đàn ông có thể kiểm soát được tình yêu lẫn sự nghiệp cùng một thời điểm mà tại sao những người đàn ông chúng ta cứ luôn phải đắn đo phải bỏ cái này để lấy cái kia em xin hỏi mọi người ở đây nè đàn ông phấn đấu có sự nghiệp để làm gì là để lo cho gia đình lo cho người mình yêu thương vậy cái việc mà chúng ta đi đến đích nó có còn ý nghĩa hay không khi mà trên đường chúng ta đi chúng ta đánh mất người phụ nữ của chúng ta một người đàn ông thật thụ sẽ không để người phụ nữ của mình ở trong bóng tối là do chính bản thân của mình suy nghĩ quá nhiều và hy vọng quá nhiều không phải à, khi mà bạn cho đi thì bạn sẽ được nhận lại hãy nghe tới đây nè ví dụ trong tài khoản của bạn có 8 tỷ 600 mấy chục triệu đi đúng không thì các bạn mất 100 ngàn các bạn có tiếc không các bạn có tiếc không không đúng không vậy có hài gì cuộc sống chúng ta quả cả quãng đời chúng ta bao nhiêu ngàn giây bao nhiêu tỷ giây bao nhiêu triệu giây mà chỉ vì một hai đối tượng nào đó hoặc là một ai đó nó làm xúc phạm các bạn hoặc làm các bạn buồn trong vòng năm mười giây ảnh hưởng hết cuộc đời của bạn hoặc một ngày của bạn hoặc một năm của bạn đấu đáng của bạn phải đúng không ạ yêu đó là chấp nhận những cái điều không hoàn hảo của nhau không tốt của nhau mình chấp nhận hết những điều đó mình vượt qua được những điều đó mình bước tiếp thì mối quan hệ đó nó mới vững chãi và đi đến cuối cùng được ít thôi nhé không yêu vì từng chiều thường hay đứa đó đâu đem đến tương lai dễ thương như hiện tại bạn phải nữ đều có sự hy sinh nhưng mà em cảm thấy là phụ nữ của mình đã bị yêu điên cuồng hơn cái tình yêu họ dành bất chấp tất cả họ không có cần phải suy tính cái điều gì hết nên nhiều lúc hả họ bị tổn thương ai hy sinh nhiều hơn ai mình cũng không biết được quan trọng là người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ khổ yêu ai để không phải không yêu ai để chẳng thấy đau trong người làm chủ tất cả mọi tình huống là người viết hạ mình xuống thấp nhất bởi vì thái độ nó sẽ là đưa ra mọi thứ nhiều khi ta có thể thông cảm những người khác nếu người ta thực sự người ta nhận thấy khuyết điểm nhưng nhiều khi ta không thể thông cảm mặc dù là khuyết điểm của người ta chả là cái gì cả nhưng ta không tha thứ cho họ và nhìn thẳng vào việc những sai sót của mình để sửa vì nhiều người tìm cách bao chữa cho khuyết điểm của mình chứ không phải là đi khắc phục những cái sai sót của mình câu hỏi này mình muốn dành cho những người luôn coi anh em bạn bè là nhất khi bạn đồng ý tham gia một cuộc nhậu chỉ đơn giản là để thể hiện cái tối của bản thân và lấy lẽ với mọi người bạn không dám từ chối vì bạn sợ họ buồn bạn sợ họ đánh giá và hơn hết là bạn sợ mất đi những người bạn thì bạn nên nhớ một điều khi bạn đồng ý tham gia một cuộc nhậu thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đánh mất đi một bữa cơm với gia đình với người thân của mình sao bạn không sợ bố buồn bạn không sợ mẹ buồn bạn không sợ mất lòng họ và hơn hết là bạn không sợ mất ho bạn có biết đây có thể là bừa cứ cuối cùng không tại sao con xin mẹ tha thứ cho con phần làm con chưa hiểu chưa tròn câu hỏi này anh muốn hỏi các bạn á tại sao một người phụ nữ nói yêu bạn thương bạn nhưng chỉ cần bạn phạm phải sai lầm Thì cô ấy sẵn sàng bỏ bạn mà đi Thì bạn luôn hạ cái tối của mình xuống Để nói ba chữ Anh xin lỗi Nhưng cùng một người phụ nữ Họ cùng yêu bạn Họ cùng thương bạn cho dù bạn phạm phải sai lầm như thế nào đi nữa Thì họ sẵn sàng tha thứ Và đặc biệt họ không bao giờ bỏ bạn mà đi Thì bạn chẳng bao giờ hà cái tối của mình xuống và nói ba chữ con xin lỗi này con yêu ơi con biết không mẹ yêu con yêu con nhất đời gọi điện về xin phép vợ cái ơi đây cha xin phép vợ uống bia trời ơi hồi trước tôi cũng vậy bây giờ á quỷ hết rồi mấy ông học thiết kế mà không có hiểu gì hết á một căn nhà nó phải có cái nóc hiểu không lúc nào phải đội vợ lên đầu Tôi thích anh Tôi không thích ông Và sẽ không bao giờ thích ông Tại sao? Lối sống không phù hợp Học thức ấy cũng không cân xứng Sở thích thì cũng chẳng giống nhau Mà quan trọng nhất ấy Là tôi không có tình cảm với ông Thậm chí có những lúc tôi còn ghét cay ghét đắng ông nữa Cho nên hãy dành thời gian của ông Để đi tìm hiểu một cô gái khác nhé người thì ai cũng tham nghe cho kỹ nhưng mà phải biết việc làm đúng sạch. đừng vì tham vọng phát tài gây nên thành quả kéo dài khổ đau nên sống biết đủ tùy duyên dụng tâm nuôi dưỡng tánh hiền của ta dẫu đời gặp cảnh phong ba cũng đừng oán trách người ta hại mình muôn sự trong kiếp nhân sinh có nhân có quả có dinh có hèn đừng vì tài lợi nhỏ nhen mà gây thiên nghiệp rối ren cuộc đời cho dù đi khắp muôn nơi Cũng nhớ đừng để đánh rơi tâm từ Tiền tài, danh vọng, vô hư Chỉ có phước đức chân như trường tồn Từ bi, đức tính để đời Phước đức vô lượng, sáng ngời nhân tâm Đã là người cũ, xin hãy là người cũ văn minh Văn minh bằng cách là hết yêu nhau rồi nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng không là người yêu thì là người dân thôi mắc gì là kẻ thù nhọc lòng văn minh trong cách cư xử khôn khéo đúng mực nếu như cô ấy đã có bạn trai có chồng rồi thì né né bớt bớt ra hạn chế những tín hiệu cũ để ảnh hưởng cuộc sống người ta đặc biệt để không tổn thương người ta và chính mình thì đừng chỉ vì một phút cô đơn buồn chán mà trồi lên thả thính nhắn tin hỏi han người ta trong lúc người ta đang yếu lòng, những nỗi nhớ đứt quãng không phải là thứ để nuôi dưỡng. Thay vì vậy, dành thời gian để làm đẹp cho đời, cho mình và chờ đợi những điều xứng đáng phía trước nha. đến một cái thời điểm em chiều hết em cố gắng trở thành một cái người phụ nữ bình thường nhất để phù hợp với các bạn ấy thì cái lúc đó lại thấy người ta không có hứng thú với mình nhiều nữa ừ. thì lúc đó em mới giật mình em nhận ra là hóa ra là người ta thích mình là bởi vì ngày xưa mình là chính mình cho nên là mình không thể nói trước được một cái điều gì đâu và nếu như ai trong tình yêu mà không điên cuồng nha không đánh mất bản thân mình một lần điều đó có nghĩa là người đó chưa biết yêu là gì Hello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 không biết là đàn bà nếu mà mập mờ một lần ấy thì sẽ bị mập mờ cả đời à em không muốn đặt tình cảm vào nơi mà mình biết chắc chắn là mình sẽ lỗ vốn nếu như em không thấy cơ hội có tình cảm ở anh thì em sẽ từ bỏ ngay và đi tìm cho mình cơ hội khác em đến tương lai sẽ thương như hiện tại em đem nó về dạy dỗ lại đàng hoàng cho nó đi nói cho nó biết rằng không phải ra đường đường gì không chút tiền mà muốn ăn hiếp ai ăn hiếp cuộc sống mà không ai biết trước được ngày mai đâu